Ui, Hello thằng nhóc Wow, đây chính là cửa áo đỏ đây thằng nhóc À trời hóa ra tụi này Hóa ra là cây Ron hả Trời Ui nhưng mà bên cai là có một cái anh gọi là khứa áo đỏ các bạn Đó Một cái anh khứa áo đỏ bên kia kìa Còn bên mình là anh khứa áo xanh nha các bạn nha Ê, Nhưng mà anh khứa áo xanh thì nhìn đẹp trai hơn khứa đỏ nhiều đúng không các bạn Các bạn công nhận thấy vậy không? Trời ơi ừ. đó Và ngày hôm nay nè chào mừng tất cả các bạn đã đến với một video mới của mình Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đại chiến hai hòn đảo là hòn đảo của khứa xanh và hòn đảo của khứa đỏ nha các bạn nha và nhiệm vụ của hai đội đó chính là làm cách nào đó để có thể tiêu diệt được khứa đỏ hoặc là tiêu diệt được khứa xanh thì sẽ giành được chiến thắng đó mọi người hiểu chưa Ồ, hiểu rồi quá là được không dạ. quá là đơn giản luôn được rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào video liền thôi cho nó nóng nha các bạn nha và trước khi vào video này các bạn đón thử là khứa áo đỏ hay là khứa áo xanh sẽ giành được chiến thắng hãy mình xuống bên dưới cho mình biết nha còn bây giờ thì bắt đầu vào video nào let's go, go. let's go rồi ok Sam ơi Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu nào Bây giờ á phải tìm mọi cách làm sao Để chúng ta có thể có được vũ khí Để tiêu diệt được cái tên khứa áo đỏ bên kia Càng nhanh ừ. càng tốt hiểu không yeah. Rồi tôi hiểu rồi Bây giờ mình phải chiến thắng rồi không Khứa xanh là mãi đỉnh mãi đỉnh Đúng rồi khứa áo xanh là mãi đỉnh Bên kia sao bằng được Ê ừ. à, dạ. khứa áo đỏ cái rồi khinh thường người ta dữ vậy Hả? khinh thường mình đúng không Ok để rồi coi Mình đâu khinh thường bạn đâu Ủa khoan từ sao tiến tới thui rồi Ủa bạn biết điều này nó chứng tỏ gì không? Nó chứng tỏ là bây giờ trận đấu của chúng ta bắt đầu rồi đó À rồi ok, được, à. được <laughs> Đây thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho bạn ở trong nhà có gì nha Ở bên ngoài thì chúng ta có một anh khứa áo xanh siêu to luôn Còn ở trong đây thì sẽ là một anh khứa áo xanh nhỏ nhỏ nè Sam đó Thì cái anh khứa áo xanh này á, ảnh sẽ bán đồ cho mình nè Ở trong đây nè, có giày, dép nè, rồi có thêm cả cúp súng nè rồi à, gì ta à, búa để mình có thể đi đào được kiểu đó hơi hay luôn nha đấy Phỉnh nhỏ xịn ta Đúng ơi Mình nè bên mình cũng có anh khứa áo đỏ nè Phong ơi anh khứa áo đỏ bán đồ nè Trời ờ. ơi vậy hả Rồi ok bạn ơi thì đầu tiên á chúng ta sẽ cần phải chặt cái cây này đó bạn đó Để làm gì bạn biết không Để chúng ta chế tạo chúng ta một cái cây rìu À không nó gọi gì cây cấp mới đúng chứ Chúng ta sẽ chế tạo chúng ta một cây cấp để chúng ta đào mấy cái khói bên dưới đây nè bạn Thì những cái khói này chúng ta có thể đổi được súng với lại là vũ khí nha Ok rồi đây Ui, để mình à, dễ sợ luôn à đào cây Ê, Phong ơi, nhanh nhanh lên Phong ơi bên kia lỡ lấy được đồ sớm á Bây giờ mình phải lẹ lẹ nữa ờ, mới sao được rồi yên tâm yên tâm ơi trời bạn làm như bọn mình không có gỗ vậy bọn mình cũng có gỗ nè bạn đây mình sẽ chế tạo cho mình một cái cây cúp gỗ rồi ok, cúp gỗ là chưa đào được đâu nha các bạn nha. Chúng ta phải ra làm sao nè, nó có mấy cục đá đó bạn. Ở ờ, chúng ta sẽ đào Trời mấy cục đá nha. cục đá à. luôn nè bạn ơi, sao bạn chậm chạp quá. Đúng rồi ơi. Lấy đá nè. Bạn à, cái này á là để coi ai sẽ là người mạnh hơn chứ không có tính là tốc độ đâu bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ qua bên đây để mình đào mấy khối ngọc ngọc ờ, lưu ly của mình đây. nha bạn nha ok đào ra đào ra đây phong đào ơi ra. 10 ngọc lưu ly là mua được đôi giày da nha phong ơi nhanh nhanh nha cho đôi giày da nè ủa là mua được đôi giày hả đâu để phong xem Đúng coi rồi. ở trong đây đi. là có giày da nè giày sắt nè giày kim cương ui cái đôi giày vàng của anh anh khứa xanh nè wow. ui cái đôi này là 60 uh, ờ, gọi là ngọc lưu ly luôn hơi bị đỉnh nha ok được rồi vậy bây giờ mình sẽ đào 15 uh, ờ, cái cục uh, khói lục ngọc lưu ly đi để mình lấy cái cây cúp sắt trước đã ok rồi đây để coi coi ai mạnh hơn ai bây giờ mình sẽ đào nha bạn Được 15 cục rồi đó bạn ơi <laughs> Ok bây giờ mình sẽ vô đây nè Mình bấm vô cái người anh khứa xanh nè Mình sẽ lấy cho mình được một cái cúp sắt À tên đàn Ôi cho tôi cúp okay. đá đi Đây à Phong cho Sam cái cúp đá nè Bây giờ Sam rồi. đào để Sam làm cái cúp sắt giống giống như Phong đi Ok rồi, Bây giờ okay. mình sẽ đào tiếp nha bạn nha Mình sẽ đào được càng nhiều càng tốt luôn à, không biết đội bên kia là đã được à, cúp gì rồi nha ừ. bạn ơi à. bạn nhìn nè mình quăng bơm qua ủa gì <laughs> vậy dạ, bạn làm gì vậy ủa làm gì ui bạn trời bơi vào nhà mình nè ui à, đâu ui trời ui cái gì cái bơm nó bay xa vậy ơi đang nói nhiều á là mình đã có trái bơm mình chọi qua bên nhà bạn rồi bạn thấy mình à, kinh chưa rồi ok bạn bạn dám khiêu chiến với mình được rồi bạn ơi bây giờ á Kairon đã chọi bơm qua nhà mình rồi mình sẽ đào càng nhiều gọi là mấy khối à, màu màu xanh này để mình đổi đồ với anh khứa áo xanh rồi mình sẽ qua tấn công Kairon mẹ ok mình sẽ đào nha đúng rồi Đấy, mình đang đào gần gần được 30 gọi là cục uh, gì ta khói lưu ly của mình này này. À 30 cục này nè. Đó. Nào. Thì 30 cục chúng ta sẽ đổi được được cho chúng ta được cây cúp kim cương nha bạn nha. Đó, mình có được cúp kim cương nè. Sam ơi, Sam muốn lấy cúp xác không? Ờ, à, tôi có rồi, bây giờ tôi chỉ cần một cục là tôi được kim cương nè Ok, được, đây để phong đào cúp kim cương hoàng tử bạn ơi, hình như là mình thấy ở trong đây nó có mấy cái vũ khí xịn lắm mấy bạn để mình xem nha Ở trong đây là có cây súng nhắm nè, súng phun lửa nè đó. Mình sẽ mua mấy cái cây súng này để mình tấn công khứa áo đỏ bên kia nha bạn nha Trời ơi, Phạm ơi, đưa tôi kim kim cương đây Đây nè, tôi giục ông rồi Đây, đây, đây, đó rồi ok. Hôm qua tôi làm chảy trâu tôi chứ quăng bom nè, 10 cục đúng không? Mấy cái con bom mình đúng không? Đúng rồi, bên kia mới chọi ờ. bom mình á. Bây giờ sao chọi bom lại? Bây giờ tôi à, bật mẫu chảy trâu lên nè. Trời ơi, dám làm khấu xanh tôi tổn thương rồi à, đây. Chọi bom qua đây, ngon thì chọi bom qua à. đây. Trời ơi. Ok đây. Cho xin cúp đừng cay cho xin cúp quá. Ok, cho xin cúp cương luôn nè. À, muốn gì, muốn gì, muốn gì. Muốn gì. Ủa sao trời sao vậy? Ê trời mà chọi xuống đất. Sam Sam, Sam Sam Sam đưa cho Phong, Sam đưa cho Phong, đưa cho Phong. Ok, để Phong. Nè, khứa đỏ bên kia. Chọi qua ui ui ui con ba bơm bay quá kìa ui trời trời bên trời hay gì ôi ôi ôi ôi trời trời cái khứa bên kia hơi bị mạnh nha trời bơm qua bên đây luôn bạn ơi ghê thiệt trời ơi mình hơi bị có kinh nghiệm đó bạn ủa không chọi được ủa bên kia chọi sao chị ơi ủa sao bên kia chọi qua đây hay vậy không chị đâu <laughs> ủa mình mình mình giữ mình giữ càng lâu là là sẽ sẽ chọi được ok à, à. biết rồi nha chọi nè chọi nè chọi nè trời ơi chọi ờ. à, bạn bạn biết ờ, biết chọi không vợ dạ, có thật sự là biết chọi không à mình đâu có chọi bạn đâu mình nội cái cứu áo đỏ của bạn mà tại vì chỉ cần tiêu diệt được cứu áo đỏ là thắng hiểu không rồi thôi mình là mình chọi bạn tôi không thèm chọi nữa bây giờ tôi coi coi cây súng nhắm là 50 đúng không ok tôi sẽ làm cây súng nhắm rồi sam ơi vô đây vô đây ừ. bây giờ nè không nói à. sam nè sam lại lại đây lại đây sam sam sam qua đây qua đây sao sao đây nói nhỏ nhỏ thôi sao bây giờ á Sam á đào mấy cái khói nè Xong đầu Sam á đặt một cái đường đi qua bên kia Nhưng mà đường bí ừ. mật nha Ở đằng sau nhà bí đúng mật không? hả? Ừ. Ờ ok ok ok ok Được không? Hả? Được không? Lỡ biết cái phát hiện sao hay đi đang lén rồi á Nhà sợ cửa cãi, sau đúng không? Cãi cãi để mình qua đó mình đánh cái khứa áo đỏ bên đó chứ Ok rồi bây giờ rồi. mình sẽ đào để mình lấy cái súng nhắm trước nha bạn nha Ok đào nè A few minutes later. Rồi ok bạn ơi, chết cây đo với mình rồi, mình đủ tiền mua cái súng nhắm này nè. <laughs> Không biết cây đo đâu ta để mình ha có simi kìa bạn. Này để mình nhắm sim nè. À. Simi nè, Simi Nhắm Simi nè, rồi Simi Kairon nè, Kairon Kairon Bạn đường nhờ, bạn dám bắn Simi hả? Được Bắn luôn rồi sao? Bạn làm gì được mình Bạn làm gì được mình Bạn, làm gì được mình Ây da Ây da Vậy vậy phải không? Trời ơi, Kairon bắn súng nhắm đỉnh nhau cay không sao trời cay là thánh cay là thánh bắn súng nhắm mà trời hết đạn rồi hết đạn rồi. hết đạn rồi thôi mình giục cái súng của mình nữa bạn ơi thôi được bây giờ tôi có kế hoạch khác rồi tôi chỉ đang giả vờ cho Kairon bắn tôi để cho Kairon không chú ý thôi bạn ơi tại vì Sammy đã đặt một cái đường bí mật đi qua bên kia rồi ha Sam ơi Sam Sam đào đến đâu rồi đây ông về sau nhà đi sau nhà sau nhà tôi làm nè ở sau nhà hả đâu đâu đâu để đây, mình đây, ra đây. sau nhà coi cai ờ, thấy uh, coi coi sam sam đã đào được đến đâu rồi đâu để coi coi thấy đầu tư chưa thấy đầu tư không đâu đâu đó. đâu tại em thấy ông có cái đường xuống nè đó Ủa, thấy thấy hay cố nhà cố nhà ờ. nhớ nhớ giữ ờ. được ai rồi xong rồi rồi xong tôi té luôn rồi gì vậy xong té vậy em không ơi mất hết rồi ơi cái đó bắn tôi kìa Ủa trời ơi trời ơi Sam ơi Sam ơi Sam ơi Sam ơi ừ? Sam ơi đưa đưa đưa cho phong mượn cái cúp kim cương đi trời ơi đó cúp nè không không, không lỡ bị té rồi ok rồi cảm ơn đây đây đá nè có lấy đá không nè tôi có nè lọc tôi này lấy ít đi thủ hơi okay, đi ok rồi rồi chứ. hey tức quá bạn ơi từ nãy đến giờ á là mình gặp tan cái chuyện gì đâu không à bây giờ mình có kế hoạch khác nha mình sẽ cố gắng đào thật là nhiều mình tập trung mình đào thôi để mình mua được cái cây búa nè bạn cây búa này hơi bị mạnh luôn á nó có thể đào rất là nhanh luôn và chúng ta sẽ nâng cấp được vũ khí liên tục không còn sợ nữa ok bây giờ mình sẽ tập trung đào nha bạn hey Sim ơi, cây đào được 50 cục uh, cục, uh, cục cục cục cục cục. Hả? Redstone. Xém nữa quên luôn mà. Tự nhiên cái bị quên. Đây cây đập được uh, 50 ờ, cục rồi nè. Định dồn vàng để mua một cái búa, cây búa mạnh lắm nghe bảo cái búa đấy mạnh lắm á, cây có cái là thúng chị thế giới luôn á. Đâu từ từ để cây coi coi là khứa áo đỏ có bán gì đây, để mình xem rồi các bạn ơi. À, trong đây là khứa áo đỏ là có bán cái cây súng lửa nè, được nè, mình thích cái cây súng lửa này nè từ từ ở đây là có 128 cục vàng là chúng ta sẽ mua được cái cây búa này hả à vậy là mình phải đập ra cái stone để mình đổi qua vàng trời ơi 28 28 cục vàng cũng hơi bị nhiều á nha nhưng mà thôi sao trời ơi bây giờ trước tiên là mình tập trung đào chứ đã mình chơi là nó phải có kế hoạch các bạn ơi mình sẽ để cho simi đào nha còn mình sẽ là người tấn công chủ yếu bây giờ mình sẽ mua thêm chế ờ, bơm đi để mình chọi qua mình khích phong cận mới được much much much later rồi ok bạn ơi từ nãy đến giờ thì mình cũng đào được kha khá đồ nè các bạn để mình vô đây mình kiểm tra thử nha hiện tại bây giờ á mình muốn mua được cái cái cây búa bự bự này nè là mình phải có 128 khối vàng mà cái, cái khối vàng đấy thì mình phải mua bằng cái này ok mình sẽ mua nè 50 rồi nè rồi mình mua được cũng khá khá nè trời ơi vẫn chưa đủ các bạn ơi hay ok mình sẽ đi đào thêm trời ơi dạ. có sao không sim trời ơi <laughs> sim té xuống cái lỗ dạ. dưới đây <laughs> trời, trời ơi đào một cái lọt vô hố luôn quỷ thần đất ơi <laughs> Three days later. Ôi trời ơi bạn ơi từ nãy giờ tôi đào mệt tôi muốn lòi có con mắt của tôi ra luôn bạn trời trời đào mệt chết luôn á Được, bạn bây giờ mình sẽ vô mình mua tiếp uh, mấy cục vàng nha bạn nha ok mua mấy cục vàng nè là cũng được uh, bao nhiêu ta uh, không biết đủ chưa nha từ đủ đủ đủ đủ chưa chưa luôn uh, từ từ để mình góp mấy cục vàng này lại coi để mình coi mình được bao nhiêu rồi Wow, yes, đủ mua rồi bạn ơi Được, có cây búa rồi Sam ơi, Phong nói Sam nghe nè Mình có cây búa này là hơi bị xịn luôn á Sam Bây giờ mình dục luôn cái cây cúp kim cương đi Dục luôn Trời, trời, trời, trời, trời, trời ơi, ông giàu vô giờ Cúp kim cương của tôi mà, ông xài cho tôi chứ Sam coi Phong nè, xuống dưới đây, xuống dưới đây Sam nhìn nè nha, trên tay Phong là cái búa này đúng không Coi nè, ờ. bây giờ Phong thử đập xuống dưới đất nè Đập nè, đó Trời ơi, nó đào liên tục xuống dưới đó luôn Trời ơi, rồi đó Bây giờ mình chỉ cần xuống đó mình lụm thôi Ủa gì vậy? Ủa, từ đi Ủa, ủa cái tiếng gì vậy? Ủa cái tiếng gì vậy? Ủa tiếng gì vậy? Đâu rồi, Phong ơi, lên đây chơi chọi bơm với mình đi Phong Sao Phong cứ núp hoài vậy? Ôi ôi À, cái tên Kairon này chơi chọi bơm bạn ơi trời, trời, trời. Rồi bạn, bạn cứ đợi đó Trời, thế nào mình cũng qua mình tiêu diệt cái khứa đỏ bên nhà bạn à, à Bạn sợ đúng không? Trời ơi Phong có như vậy, Phong ơi, tôi đưa, tôi đưa, tôi, tôi, tôi, tôi Phong ơi nhiều lắm rồi Phong ơi Yên tâm yên tâm không không Chưa có giáp cho coi Sam Sam Sam cứ đợi đó Phong để để đào Phong đào khi nào càng nhiều càng tốt Ê vậy gì vậy Ui Trời gì vậy Tức Trời quá Trời là phải có chuẩn đó bạn ơi Trời ơi Ok bạn Trời. Nhưng mà bạn không thắng được mình đâu Mình nói thật Bây giờ bạn thua rồi Ok mình sẽ đào hết cái đống này Mình nhảy xuống mình lấy luôn bạn ơi Ok để coi được bao nhiêu rồi nhiều không Sam? Nhiều không? Nhiều không? Nhiều, tôi phun luôn mấy stack luôn á trời Được, được, được rồi bạn ơi Đã đến lúc chúng ta trả thù Nè nè nè Đây mấy bạn ơi Mình có mua thêm một cái đôi giày vàng wow. của anh Khứa áo xanh nữa các bạn Đó đôi giày vàng nha Để mình mang thử cái đôi giày vàng này giúp cho mình được gì nha Mang vô thử nè Ui Ui à, Chạy hơi bị nhanh luôn Mà là cắt lên em ơi Ôi kỳ này là cây đó chết chắc rồi Mình chạy hơi bị nhanh luôn Cây ơi bạn ơi bạn tưởng mình không có giày vàng các bạn Mình mua à. từ đời nào rồi Dạ, yeah, yeah, mua được giày ghê vậy sao ghê ghê sao cây múa à ghê sao cây ghê sao cây ghê vậy sao à, cây à. ai ai ai đầu quá đầu quá còn phải tim mà không ơi ôi chết này sao ơi cây đon dùng súng nhắm đâu à tôi xem coi ở trong đây á tôi coi có cái gì có thể đối phó được với cây không ta ờ... múa với mình nè à, bạn ngon mình ra đây nè à ok sam ơi Bây giờ á, Kairon với Simi quá mạnh rồi Chúng ta cần phải đi vào cái đường bí mật Tấn công lén ừ. từ phía sau, đúng không? Ok, ok rồi, Nhưng mà khoan, từ từ từ từ từ từ từ Sam, Phong Phong nói Sam nghe nè Bây giờ á, Phong sẽ đứng, Phong bắn Kairon đó còn sam á thì sam sẽ dùng mấy cái súng lửa nè súng ak nè sam bắn cái ừ. khứa áo xanh của của bên team cây nha ok khứa đỏ mà okay. khứa đỏ khứa à, đỏ khứa, đỏ khứa áo đỏ khứa đỏ đây phong sẽ mua thêm súng nữa ok phong sẽ mua thật nhiều luôn ok cái đòn kỳ này chết với tôi bạn ơi đây mua nè mua nè ừ đó rồi ok mua quá trời luôn Ồ. thôi bây giờ tôi sẽ cho bên kia biết tay đúng vậy đi thôi đi thôi qua đây qua đây qua đây ok đi đi, đi từ từ nha từ từ thôi nha cái cái cái đôi giày của mình nó chạy nhanh lắm á ok xuống này xuống này ủa đâu rồi ta mấy người kia đâu hết trời rồi bạn sợ lắm không sao bạn sợ gì kỳ vậy sợ gì bạn ơi mình sợ gì mình sợ đang gì mua đồ đang mua đồ mình đang uh, bận xíu việc thôi chứ sợ gì đâu ok sợ gì đâu Gung, gung, gung, gung, gung Simi Simi nè dạ. Cái đó đâu, cái đó, cái đó nè Ôi ơi, ôi bắn, bắn, bắn, bắn Bắn, bắn Ôi hết rồi, hết rồi Bắn, bắn, bắn Đồ, đồ, chạy đồ, tôi cho chạy Đúng rồi, đúng rồi Đây, đây, đây, đây, đây Phong Đây dạ. à Ui, Phong, Phong, Phong, Phong bị té, Phong bị té xuống hố rồi, đâu Ờ, tôi về nhà Còn sang mưa, còn sang mưa, còn sang mưa dốc lùm dốc lùm dốc lùm dốc cay rồi nè à, cay rồi ờ, cay rồi ơi bạn tử mình không có sức lửa bạn tử mình không có sức lửa bạn tưởng ôi ghê quá chị à ơi đâu trời ơi đội sống à sao ơi hay quá khứa đỏ ơi hay quá khứa đỏ ơi chết rồi chết rồi bọn mình quên mất là bọn mình không để đồ ở nhà bây giờ bọn mình mất hết đồ rồi anh ơi bạn có cái búa nào phong cho mình xin nha à, à ok ok ơi bây giờ sao ta bây giờ sao ta chết rồi phải phải có chiến thuật Hey, nhưng mà hồi nãy á, hình như là bọn mình cũng bắn cái khứa đỏ bên kia mất khá là nhiều máu rồi á Sam Bây giờ thế này nè Bây giờ nha Sammy á đứng ở bên đây nè Sammy cứ uh, gọi là giả vờ Sam kiểu ê liêu liêu liêu cái kiểu đó Mà cai có có bắn á thì Sam nhớ né nha Ê, ê, ê. Ok ok ok Chạy chạy chạy chạy vô nhà chạy vô nhà Gì đó Em ơi đã tới lúc mình phải gọi là đi qua bên kia để chơi bên kia luôn rồi ok ờ sam sam sao? bây giờ nha ừ. sam cố tình sao ở bên đây sam dụ mấy người đó đi còn phong á phong qua bên kia phong lụm lại súng rồi phong bắn chết cái khứa khứa áo đỏ bên kia luôn wow. đúng không ừ. ok tôi okay. hiểu rồi vậy nha nha rồi rồi rồi đây để phong bây giờ tôi là mồi dữ đúng không tôi ờ, là ừ, đúng rồi. dữ đúng không bây giờ sam là mồi dữ nha ok ok Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ lén lút qua bên kia nha bạn nha. Chết rồi, hồi nãy á bọn mình á bị chạy nhanh quá, bọn mình bị bị bị bị lắc cho nên bọn mình không di chuyển được. Ok bây giờ tôi sẽ lén qua đó nè. Ui, ui, không cần. Ôi, ê, ê. Hey, no, ôi không. No, oh my god. Đâu đâu, lụm lụm đồ, lụm lấy đồ, lụm lấy đồ, lụm đồ. Rớt rồi, rớt rồi, không ơi. cay rồi, cay rồi, cái rồi, rồi. em xuất hiện ở đâu mình bắn mày ở đó đúng rồi mau thầy mới cái gì vậy gì vậy ủa cái gì vậy cái gì mạnh vậy qua đây phong qua đây phong qua đây à phòng phòng phòng phòng phòng qua phòng qua bà phải bất ngờ chứ qua đâu mình cứ qua đâu bạn ơi Hello Phong Cẩn Sim ơi, Sim ơi, Sim ơi, Sim ơi, Sim tha mình lần này Sim Ai da, ai da sao, ngu sao, ngu sao Chết, trời ơi, cay quá giờ sao đây đâu không ờ, sao sao không sao sim ơi sim ơi sim ơi bạn à. bạn ơi sim sim sim lạc hố rồi sim lạc hố sim lạc hố sim lạc hố ok vô lấy đồ vô lấy đồ à sammy à sammy sammy nè đại yên tâm để phong ăn để phong tiêu diệt sim ui lửa xanh đó lửa của khứa áo xanh nè sim ơi lửa của khứa áo xanh nè bạn ngon mày vô đây bạn ngon bạn ngon mày vô bạn ngon mày vô bạn ngon mày vô đây uh, uh. No, đâu no no. chứ Bạn ngon mày vô đây mình đang đốt gớp xanh của bạn nè Phong ơi Phong ơi Sao bạn làm gì đây Đây từ từ Yên tâm yên tâm Ôi trời sao Phong kinh thế Phong cũng đang đánh khứa đỏ Từ từ bình tĩnh Phong cũng đang đánh khứa đỏ Đứng lại Đứng lại Đứng lại Sim làm gì xin làm gì Sim làm gì xin Sim làm gì mình xin nó làm gì mình Ây à, No được được hên hên hên khứa đỏ đây thì bây giờ mình mình lắp lại luôn sim không cho phong xuống luôn ôi may quá phong ơi cẩn thận phong ơi cẩn thận từ từ từ từ, từ sam sam im im im tôi mất hết tất cả rồi oh my god còn không còn không cứu đỏ nè mọi người ơi bây giờ à, bọn mình sẽ từ từ qua đây ui ủa ủa mà sim bóng đẩy mình luôn á trời mất vũ khí rồi chết rồi bây giờ cái đường vũ khí của mấy người đó nằm bên hướng này mình mình mình phải tìm cách nào đó để mình đào ra được ok mình mình sẽ đào ra để mình lấy vũ khí ừ. sam ơi sam sam, à, sam đợi à, không à, nha tôi để tôi để tôi ê leo leo bên kia à múa à múa à múa này trời ơi leo đồ gà đồ gà ấy đâu lấy đồ lấy đồ lấy đồ nhanh nhanh Đây đây đây em tự tự không đang cố đang cố leo leo leo leo leo hết đạn rồi xuống đây hết đạn rồi từ cái vô cái lấy đạn nè ok vô à. ôi ôi quá tèo xe simi mi à, xem Mấy người này bắt tôi, mấy người này bắt tôi lửa nè, lửa nè, cây lửa nè. Ôi da, đâu á, ai da, da, xin lỗi, xin lỗi. Trời ơi, không lấy hết đồ của mình luôn rồi Sim ơi. Xin chào và tạm biệt. Chạy chạy chạy chạy chạy. Lấy đồ, lấy đồ, lấy đồ nha. Lấy được rồi, lấy được rồi. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. giờ sim với cai là mất hết súng mất hết đồ rồi sam bây giờ bây giờ nha không không không nói nè bây giờ nè sam cầm cái súng lửa qua bên đó rồi. bây giờ á bây giờ bên kia mất hết đồ rồi bây giờ mình qua mình đánh thôi đúng không đúng Trời rồi đây đây đây đây đây lấy lấy súng lấy súng lấy súng nhanh lên nào lấy súng nhanh lên nào lấy lấy lấy lấy coi đây coi làm gì ôi gì vậy sam cố lên sam ơi cố lên phong đang thiêu đúng phong đang thiêu cứa đỏ phong đang thiêu cứa đỏ cố lên chơi chơi bởi vì khứa đỏ kìa à xin lỗi cay với sim nhiều nha phong đang thiêu đốt khứa đỏ của hai người rồi Thiêu, gì thiêu, làm à? gì? Thiêu. làm gì? cái làm gì? cái làm gì? cái làm gì? Làm gì? Làm gì? À sim sim làm gì? Sim làm gì? Sim làm gì? Sim làm gì? Nói nhiều, nói nhiều không? Cay tính làm gì? Không có ờ. vũ khí mà đòi đấu bằng tôi hả? Tôi sẽ tiêu diệt khứa đỏ của mấy người. À rớt xuống dưới nè. Bắn luôn. Ủa, chết chưa? Ủa? Chết rồi. Chết rồi. Thắng rồi Trời ơi Trời ơi cay lén lúc qua bên nhà của Phong Trời nhưng mà cái gương của Phong không có cái súng nào hết vậy. Trời ơi trời ơi Trời ơi Mừng quá Mừng quá Sim vừa cầm súng ra cái thua luôn Sim <laughs> kiểu Sim <laughs> kiểu Sim Sim cầm cái súng Sim chạy lại Ê Cứu đỏ rồi Rồi <laughs> còn chơi chơi chơi áp não quá Trời ơi Thật ra ở trong đây á vẫn còn một món chủ khí bí mật nữa mà từ nãy giờ mọi người vẫn chưa biết mà tại vì là do lo lo bắn nhau quá cho mọi người không biết thôi. Đây mình sẽ cho mọi người xem. Ừ. Chúng ta sẽ vô đây nè, bấm vô người khứa đỏ nè thì sẽ có một cái bình thuốc tên là bình thuốc biến hình đó bạn thì nó có thể mua được bằng những cái cục vàng nè đó thì bây giờ mình sẽ mua thử vàng nha ok mình sẽ mua vàng nè mua vàng trước bây giờ mình sẽ mua mấy cục vàng này trước đây mình sẽ mua cho mình một cái bình thuốc biến hình nè bạn đó thì cái bình thuốc biến hình này là hơi bị xịn luôn nha chỉ cần chúng ta chọi nó vô người chúng ta bóp đó thì ngay lập tức trong vòng vài giây nữa thì mọi chuyện gì sẽ xảy ra đây bùm siêu đây đây đây đó ngay lập tức miếng khứa đỏ xanh ngay lập tức chúng ta ta sẽ biến thành khứa áo xanh các bạn ơi đó và khứa áo xanh này là hơi bị mạnh luôn nha sẽ có thể tăng được máu nè tăng được tốc độ chạy và rất nhiều thứ luôn cực kỳ mạnh luôn nhưng mà từ nãy giờ không ai dùng hết trời ơi ờ, tại vì không biết không có đang đánh nhau quá đánh nhau quá ham đánh nhau trời ơi bọn mình lo đánh nhau cho nên là đấu ai thèm biến hình gì đâu bạn đó ok bạn ơi vậy là coi như ngày hôm nay mình đã cùng với cây roi mèo simi và sammy bọn mình đã cùng nhau đại chiến hòn đảo khứa áo xanh và khứa áo đỏ thì hôm nay người giành chiến thắng đó chính là khứa áo xanh yeah, yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah ok bạn ơi và nếu như bạn nào mà muốn mình tạo thêm những hòn đảo đánh nhau của những con quái vật nào nữa thì bạn hãy mình xuống bên dưới cho mình biết nha hoặc là của gọi là một nhân vật nào thì bạn hãy mình xuống bên dưới cho mình biết luôn nha và các bạn nếu thích video này đừng quên hãy để cho mình một like một share và nhớ nút subscribe đăng ký hộ cho kênh youtube của mình và cũng đừng quên là hãy có bên kênh youtube của Kaidon mèo Simi và Sammy đăng ký hộ cho mọi người nha anh em nha còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau à mà quên nữa mấy bạn ơi hiện tại bây giờ ở trên màn hình nó đang hiện lên video mới nhất của mình nếu như bạn nào muốn xem video mới nhất có thể bấm vào video này để xem nha Nhớ xem để ủng hộ mình nha mọi người Tạm biệt Bye